Nhờ tướng thuật cao minh, kỳ nữ 19 tuổi được phong hầu. Bà là bậc thầy tướng số đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, được ghi chép trong chính sử, được xem là tổ mẫu của tướng thuật. Tướng thuật của bà nếu so sánh với viên thiên can cũng không thể phân được ai cao ai thấp. Bà từng tiên đoán sự diệt vong của vương triều nhà Tần, việc Lưu Bang sẽ lên ngôi hoàng đế, hay một người phụ nữ bình thường sẽ sinh ra thiên tử bà cũng từng dự ngôn một tể tướng đức cao vọng trọng sẽ chết đói, một sủng thần giàu có sẽ không một xu dính túi. Những lời tiên đoán của bà đều ứng nghiệm. Cầm Ngọc khi sinh ra, kinh động đến Tần Thủy Hoàng. Năm 221 trước công nguyên, Tần Vương Doanh Chính kết thúc thời đại chiến quốc. Tần Thủy Hoàng lệnh cho cả nước mở tiệc ăn mừng, đồng thời chiếu lệnh các nơi tìm kiếm những điều kỳ diệu tốt lành báo lên triều đình. Ngay nọ, một quan viên báo cáo rằng vợ của Hứa Vọng, huyện lệnh Ôn Thành ở Hà Nam, sinh ra một người con gái. Khi sinh ra ánh hào quang tỏa ra bốn phía, đứa trẻ này vừa sinh ra, trên tay đã cầm một miếng ngọc. Trên miếng ngọc thấp thoáng thấy được đồ hình bát quái. Hơn nữa, đứa bé này mới sinh được hơn trăm ngày, đã biết nói. Tần Thủy Hoàng sau khi nghe xong, cho rằng đây là điềm lành, truyền lệnh ban thưởng 100 giật vàng cho hứa vọng để nuôi người con gái này. Nhận được ban thưởng của Hoàng thượng, hứa vọng cố ý đặt tên cho con gái là Mạc Phụ, với ý nghĩa rằng không được quên long ân của Thánh Thượng. Nhận được sách quý của Hoàng Thạch Công Tương truyền rằng khi hứa phụ 4 tuổi, hứa vọng cha của bà mời một lão tiên sinh đến dạy bà học chữ Mạc Phụ đã học qua là không quên, chưa đến nửa năm đã biết hơn 4.000 chữ. Mạc Phụ thường xuyên cầm bí ngọc ngắm nghía hình bát quái ở trên. Khi lão tiên sinh phát hiện đứa trẻ này lại có thể thông hiểu ý nghĩa của bát quái, đến những điều mình không biết, đứa trẻ này đều có thể hiểu được. Ông cho rằng bà là thần tiên hạ phàm, đề nghị đưa bà đến gặp Hoàng Thạch Công để học tập hứa vọng dẫn theo con gái đến Vĩnh Xuyên tìm Hoàng Thạch Công. Không ngờ Hoàng Thạch Công ngao du khắp nơi, không rõ tung tích, hai cha con đành phải trở về ôn thành. Một ngày nọ, khi mạc phụ đang chơi đùa ở cổng, một ông lão đầu tóc bạc trắng tiến lại gần, nói với bà Ta đang khá khô cổ, cháu có thể cho ta một ngụm nước không? Mạc phụ nói, ông đợi một chút, cháu sẽ mang trà cho ông. Nói xong, liền quay người vào nhà rót trà. Khi bà bưng chén trà ra, đã không thấy ông lão đâu. Chỉ thấy trên bệ của sư tử đá trước cổng có một quyển sách lụa. Bà mở ra xem một chút. Trên đó viết mấy chữ lớn, tâm khí bí chỉ. Bên cạnh còn có mấy hàng chữ nhỏ. Thiên đạo ám, mạc phụ thùy, tương nhân giả, cụ tuệ nhãn, quần hùng khởi, thiên hạ loạn, thần tương chi, trợ quân hiền, Tạm dịch là Đạo trời ẩn tàng, mạc phụ là ai? Tướng mạo, tuệ nhãn có đủ, xưng hùng xưng bá, thiên hà loạn, thận trọng hướng về cùng trời giúp quân hiền. Mạc phụ dở thêm mấy trang, tất cả đều là bí kíp tướng thuật. Bà biết ông lão vừa rồi chính là Hoàng Thạch Công, vội quỳ xuống đất, miệng gọi sư phụ, hướng về phương xa mà bái lạy. Sau khi nhận được tâm khí bí chỉ, Mạc Phụ chuyên tâm nghiên cứu rất nhanh đã nắm vững, đồng thời còn có thể suy luận. Bà kết hợp giữa thuật xem tướng và âm dương bát quái, hình thành bát quái xem tướng độc đáo của riêng mình ngang tầm với bát quái. Biết thiên cơ, viện cớ bị bệnh từ chối xem tướng cho Tần Thủy Hoàng. Sau đó, Mạc Phụ bắt đầu xem tướng cho những người khác. Ai cũng ứng nghiệm nên thanh danh của bà được truyền rộng khắp nơi. Tăng Thủy Hoàng nghe tin, phái người đến mời Mạc Phụ xem tướng cho mình. Mạc Phụ lấy cớ đang bị bệnh nên không đi. Cha bà hỏi, Hoàng thượng cho gọi vì sao con không đi? Mạc Phụ đáp, thiên hạ sắp đại loạn, con gái đi thì có ích gì? Hứa vọng kinh ngạc, tuổi còn nhỏ sao con dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy? Hứa phụ chỉ cười cười không đáp, hứa vọng sợ bà không giữ được mồm miệng sẽ rước họa vào thân, nên không cho bà xem tướng cho người khác nữa, đồng thời đổi tên bà từ Mạc Phụ đổi thành Hứa Phụ, quả nhiên sau đó nước Tần diệt vong. Dự ngôn Lưu Bang trở thành hoàng đế, Bạc Cơ trở thành mẹ của thiên tử. Cuối thời nhà Tần, Lưu Bang Hạng Vũ nổi dậy, trong phút chốc thiên hạ đại loạn. Lưu Bang dẫn quân tiến đánh thành Hàm Dương, lúc đi qua Ôn Thành, Hứa Phụ trên tường thành nhìn thấy Lưu Bang, thấy ông khí độ phi phàm, bà nói, người này ngày sau nhất định sẽ trở thành thiên tử. Bà đề nghị cha tìm đến nương tựa dưới trướng Lưu Bang, thế là hứa vọng quy thuận Lưu Bang. Sau đó, Lưu Bang đánh bại hạng vũ, lên ngôi lập nên nhà Hán, phong cho hứa phụ, khi ấy 19 tuổi là Minh Thư Đình Hầu. Ngụy Báo vốn là quý tộc nước Ngụy thời chiến quốc, bà Cơ là thiếp của Ngụy Báo. Có một lần, mẹ của bà Cơ mời hứa phụ đến xem tướng cho bà Cơ. Hứa phụ quan sát tỉ mỉ bà Cơ, thấy rằng ngôn từ tướng mạo của bà tôn quý, có khí đế vương, liền dự ngôn, bà Cơ ngày sau nhất định sẽ là mẹ của thiên tử. Ngụy Báo nghe xong vô cùng vui mừng, trong tâm nghĩ rằng tương lai ta sẽ có một đứa con là hoàng đế. Ta há chẳng phải là cha của hoàng đế sao? Cũng có thể nắm giữ chân mệnh thiên tử của thiên hạ. Vì vậy, Mặc dù đã theo Lưu Bang, Ngụy Bá quyết định phản bội Lưu Bang, đem theo Bạc Cơ tự lập làm vương, còn phái người liên lạc với Hạng Vũ. Tuy nhiên rất nhanh đã bị Lưu Bang đánh bại. Ngụy Báo bị giết, Bạc Cơ bị bắt đưa vào cung dệt vải. Vào cung hơn một năm nhưng Bạc Cơ chưa từng gặp được Lưu Bang. Sau đó Lưu Bang vô tình nghe nói đến bà Cơ, cảm thấy bà thật đáng thương, liền triệu kiến bà Cơ một lần. Kết quả bà Cơ sinh được người con trai tên là Lưu Hằng. Sau đó Lưu Hằng quả nhiên trở thành hoàng đế, chính là Hán Văn Đế. Bạc Cơ đương nhiên trở thành mẹ của thiên tử, trở thành Thái Hậu. Dự ngôn thừa tướng đức cao vòng trọng sẽ chết đói. Vào thời Hán Thao Tổ và Hán Văn Đế, hứa phụ đều ở trong triều xem tướng cho quan viên. Sử ký có chép, Chu Á Phu là danh tướng khai quốc của nhà Hán, là con trai thứ của giáng hầu Chu Bột. Một lần nọ, Hán Văn Đế mời hứa phụ xem tướng cho Chu Á Phu, Hứa Phụ nói, sau 3 năm, Ngài sẽ được phong hầu, sau khi phong hầu 8 năm sẽ làm thừa tướng, nhưng sau đó 9 năm sẽ chết đói. Chu Á Phu không xem trọng lời của bà. Một mặt ông không phải là con tả, tước vị của cha không thể đến lượt ông tiếp quản. Hơn nữa lúc đó ông chỉ là một quan quận nhỏ bé, chức vị thừa tướng đối với ông quá xa vời. Ông nói với hứa phụ, anh trai của ta đã kế thừa chức tước, ta làm sao có thể được phong hầu. Hơn nữa, Giả sử thật sự giống như người nói, ta có thể trở thành thừa tướng, làm sao có thể chết đói? Hứa phụ chỉ vào miệng của Chu Á Phu nói, Ngài có nếp nhăn chạy dọc vào miệng, đây là dấu hiệu của chết đói. Chu Á Phu cho rằng đó là lời nói vô căn cứ, nên chỉ cười cho qua. Ba năm sau, anh trai của Chu Á Phu phạm tội, bị tước đi chức vị. Chu Á Phu quả nhiên được kế thừa chức vị hầu tước. 8 năm sau, Chu Á Phu bình định được phản loạn bảy nước, nên được phong làm thừa tướng sau đó, con trai của Chu Á Phu lén mua 500 bộ khiên giáp, chuẩn bị khi Chu Á Phu qua đời làm vật tùy tán. Việc làm này bị một người làm thuê tố cáo, bởi vì quan phủ cấm người khác mua bán vũ khí trang bị. Tự ý mua chính là mắc tội mưu phản. Hán cảnh đế phái người đi điều tra. Đình úy hỏi Chu Á Phu vì sao ngài lại mưu phản. Chu Á Phu trả lời, con trai của ta mua đồ bồi tán, sao lại gọi là mưu phản? Đình úy nói, nếu Ngài không phải trên dương thế tạo phản, cũng là xuống địa ngục tạo phản. Chu Á Phu bị bắt giam vào ngục để hỏi tội. Lúc bị trói, ông đã muốn tự sát nhưng bị vợ ngăn cản. Ở trong ngục, Chu Á Phu không chịu được nhục nhã, tuyệt thực để tỏ rõ ý chí. Năm ngày sau thổ huyết mà chết, ứng nghiệm với lời dự ngôn chết đói của hứa phụ. Khi đó cách lúc Chu Á Phu nhậm chức thừa tướng vừa đúng 9 năm dự ngôn một người giàu nhất thiên hạ trở thành kẻ không một xu dính túi. Tương truyền rằng Hán Văn Đế từng mời hứa phụ xem tướng cho sủng thần Đặng Thông. Hứa phụ nói với Hán Văn Đế, ông ta là một người có tướng mạo phú quý, nhưng sẽ chết không một xu dính túi, hơn nữa còn mắc nợ rất nhiều tiền. Nhưng trước khi chết, ông ta sẽ được quan vận hanh thông, nhận được rất nhiều ban thưởng, chức quan có thể làm đến thượng đại phu. Hán Văn Đế cười lớn, cả Giang Sơn đều là của trẫm, có trẫm che chở, ông ta sao có thể nợ tiền? Hán Văn Đế ban cho Đặng Thông một ngọn núi có mỏ đồng, cho phép ông ta tự khai thác quặng, tự đúc tiền. Đặng Thông rất nhanh đã trở thành người giàu có bậc nhất đương thời, được dân gian gọi là ông thần tài. Nhưng sau khi Hán Cảnh Đế kế vị, lấy lý do Đặng Thông tự ý khai thác quặng lạm dụng việc đúc tiền mà trị tội ông Toàn bộ tài sản của Đặng Thông bị tịch thu, hơn nữa ông còn nợ quan phủ rất nhiều tiền. Đặng Thông không một xu dính túi, không thể không dựa vào việc cung cấp cơm áo của trưởng công chúa, sau đó phải chết nơi đất khách quê người, ứng nghiệm với lời dự ngôn của hứa phụ. Năm hứa phụ 50 tuổi, bà thỉnh cầu Hán Cảnh Đế cho bà từ quan về quy ẩn, lấy việc trợ giúp chồng giáo dục con làm niềm vui, đồng thời chuyên tâm nghiên cứu tướng thuật cho đến khi qua đời thọ 84 tuổi. Trong nhiều thế hệ truyền thừa của tướng thuật cổ đại, Hứa Phụ là một trong những nhân vật vô cùng quan trọng. Những kỹ thuật xem tướng được lưu truyền hiện nay như dựa vào tướng mạo, đặc trưng của ngũ quan, tay chân tứ chi, dễ dự đoán vận mệnh, các hung phú quý đều xuất phát từ Hứa Phụ. Theo tài liệu ghi chép, những quyển sách do bà viết gồm có Đức Khí Ca, Ngũ quan Tập Luận, Tính âm Tướng Hằng, Hứa Phụ Tướng Nhĩ Pháp, vì vậy, có thể nói bà là tổ mẫu của tướng thuật, người đời sau đưa hứa phụ và viên thiên can vào để cùng gọi. Vì vậy, tướng thuật còn được gọi là viên hứa thuật.